Mắc thì không biết là nhà giàu tại Văn Thiết sẽ xây nhà như thế nào ha. Thì hôm nay em đang đứng tại khu phố biển Ocean Oceanun, trung tâm của thành phố Văn Thiết. Đây là khách sạn TCC Phan Thiết này. Rồi phía sau này là biển Đồi Dương ha. Từ đây xuống biển chỉ khoảng 50 m thôi ha. Đây là khu phố biển được quy hoạch đẹp nhất tại Phan Thiết ha. Thì ở trong này đây là những căn nhà mà những người giàu tại Phan Thiết sẽ xây dựng ha. Đây là những căn biệt thự biển tại phố biển Ocean Phan Thiết. Những căn biệt thự này thì có kiến trúc tên cổ điển đó ở đây thì à, xây dựng kết cấu là một trệt và ba tầng lầu ha. Đó, kiến trúc tên cổ điển rất là đẹp. Đó. Thường thì sẽ bên ngoài sẽ được à, xây dựng bằng bê tông hoặc là cao cấp hơn thì có thể là ốp đá ha. Đó, kiến trúc tên cổ điển thì à, dùng rất là nhiều hoa văn ha. Chạm khắc rất là tỉ mỉ ha. Đó, những căn biệt thự ở đây rất đẹp. Những căn biệt thự này thì có thể gọi là những cái tòa lâu đài cũng được. Nhưng mà đối với chuẩn châu Âu thì chưa thể được gọi là những tòa lâu đài ha. Tại vì tòa lâu đài của châu Âu thì thường là lớn hơn đây rất là nhiều và có sân vườn xung quanh rất là rộng ha đây là một tuyến đường ở trong khu phố biển Ocean Dun thành phố Phan Thiết ha phố biển Ocean Dun thì được quy hoạch rất là chuẩn chỉnh đó có vốn đầu tư lên đến 2.300 tỷ đó hồi trước thì ờ, có quy mô là 62 hecta và được phân lô thôi ha sau này thì những người giàu họ sẽ mua những lô đất ở trong này và xây những căn nhà như thế này ha đây là những căn nhà ở trong khu phố biển rất là đẹp ở trong này là biệt thự biển hết ha còn đây là cũng là một tòa nhà của bên tập đoàn Đăng Đông chủ đầu tư của phổ biển Ocean ha cũng xây dựng theo kiến trúc tên cổ điển luôn đó. và phía xa xa ở của con đường ha là tòa nhà văn phòng của tập đoàn Đăng Đông đang xây dựng cũng theo kiến trúc tên cổ điển rất là đẹp đó anh chị có thể thấy một cái khu đô thị cực kỳ cao cấp nhà thì rất là đẹp ha thì đây là một trong những cái bất động sản mà có giá trị gia tăng rất là đều trong những năm qua tại trung tâm thành phố Phan Thiết ha. Những lô đất ở trong à, phổ biến Austin thì có xu hướng giá ngày càng gia tăng đó. Chưa có dấu hiệu dừng lại. Thì sau video này em sẽ qua những cái video tiếp theo để em cập nhật về mặt bằng giá ở trong khu phố biển này ở tại các tuyến đường khác nhau ha. Tùy vào từng tuyến đường mà sẽ có mỗi mức giá khác nhau. Rồi, một lần nữa thì anh chị hãy nhìn ngắm lại những cái căn biệt thự ở trong này ha. Kiến trúc rất là đẹp, Đây, căn nhà này thì đang xây ha còn hai căn nhà này thì đã hoàn thiện và đã ở ha